Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hiện tại là Phước à, đang quay trở lại à, thăm à, hoàn cảnh của ông Ba Tạo Đúng thì, rồi Thì như lúc trước cô chú anh chị có biết là ông à, cũng bị à, gãy gãy cái phần à, ở dưới à, khớp háng à, Sau đó thì đợt trước à, mình cũng à, tới lui tới lui thăm ông rất là nhiều lần Và cũng à, gửi hỗ trợ cho ông à, Tuy nhiên thì cũng may mắn là à, ông à, cũng đã tiến hành phẫu thuật và ca phẫu thuật thì cũng là thành công và cũng cỡ gần cả tháng nay rồi ông cũng mới xuất viện về dạ, dạ con chào ông ba nhé dạ. dạ thì bây giờ là cái tình trạng sức khỏe của ông hiện tại như thế nào rồi đó ông ba giờ đi thì nó ờ, phải có chống tó nhưng mà được rồi đó dạ chứ à, không dám buông cái tó ra cái này nè phải không cặp này là với cặp cái này nè à, với lại cái đó à, hai cái là muốn đi cái nào thì tùy dạ nhưng mà bây giờ nó cũng đỡ đau hơn rồi phải không đỡ hơn nhiều nhưng mà đi thì cũng ít thôi đừng đi nhiều quá đi nhiều quá nó đau lắm à. đau là tối mình ngủ không có được dạ nó bóp nhiều lắm rồi đó mình nằm ở trên đó là khoảng bao lâu á ông ba trên sài gòn nhà thương gì quên mẹ rồi không mình biết là biết bệnh viện trên sài gòn được rồi <laughs> dạ cũng cả tháng à cả tháng ha con thấy trên 3 tầng á đúng rồi đó dạ thì cái chi phí phẫu thuật ở trên đó thì uh, được uh, sự hỗ trợ của uh, à, mạnh thường quân trên đó trên đó với ở bệnh viện này cũng hỗ trợ gửi lên à. tại vì tôi thấy là gì chuyển khoản gì đó rồi ở à. trên ờ. đó bác sĩ trên đó với y tá đó à. người ta ghi vô à. coi kỳ đó 85 Đấy. triệu bao nhiêu á wow. rất là 80 và 85 phần trăm luôn thì như đợt rồi á vừa mổ vừa nằm viện luôn á à, là gần 80 hay 85 luôn á hả 80 hay 85 gì đó thì đợt trước á bên à, nhóm Nhà con... nó ở dưới này cũng có gửi lên nè dạ thì như đợt trước cái nhóm con cũng hỗ trợ trong được ờ, hai uh, mươi mấy triệu sau đó con trao hết rồi cho ông thì con còn giữ ông là 16 triệu ờ, dạ. ba trăm năm mươi ngàn yeah. Dạ. à, với uh, hôm bữa con cũng ơi có chuyển khoản lên cho ảnh 15 triệu à, ông có nghe cái vụ đó không ạ à? có dường như anh Cường nó có nói tôi à, dạ thì con có chuyển lên cho anh Cường 15 triệu và con chuyển trực tiếp vô cái số tài khoản của bên uh, bệnh viện luôn để à, hỗ đúng trợ, rồi. để hùng vô hỗ trợ với ca phẫu thuật dạ đúng rồi thấy bệnh viện chở nó ghi vô dạ bởi vì tôi ngồi ở ngoài người ta ở trong văn phòng không để thấy... chủ yếu là con báo cho ông biết để à, nhiều khi à, ông nói con còn giữ tới mười mấy triệu à, à. để còn giữ tới mười mấy triệu của ông thì con nói là con giữ lúc trước của ông là 16 triệu 350 ngàn sau đó con có chuyển lên chỉnh 15 triệu lên bệnh viện thì cái uh, cái phiếu chuyển vẫn còn cái phiếu chuyển vẫn còn giữ phiếu chuyển của cái con đó đây chỉ là... một cái tin nhắn thôi tin à. nhắn ờ. Ờ, của bên ờ, ngân hàng họ báo về à, thì bây giờ con còn giữ của ông là một triệu ba trăm năm mươi ngàn thì uh, con ghé lại để con bàn giao cho ông để cho tiền cho ông có thể trang trải đồ khi mà mình về đây còn mình về đây là anh chảnh là mướn người hay là anh cường anh chăm sóc phụ không anh cường cường dạ hả một tay anh cường anh chảnh phụ hết đúng rồi cả đáng dạ vậy cũng mừng ha dạ đây con gửi cho ông một triệu ba nha một triệu ba mấy chú cái uh, trong cái hội của chú giúp vậy là tôi mang ơn lắm à dạ Chứ tôi không có tiền mà tôi nghe nó 80 hay 85 triệu dạ. rồi, rồi, rồi, rồi, rồi hết hồn hết vía hết hồn hết vía ha cũng là nhờ sự chung tay của các mạnh à, thường quân á à, dạ đúng rồi dạ đây con nó đúng dự. ra mình cầu nguyện cảm ơn chung cho mình ơi cũng như chú rồi tôi biết tên chú rồi đó dạ mỗi ngày sáng tối dạ đốt nhang đốt chúa nhang. cầu nguyện dạ chứ biết sao giờ đây con gửi ông một à, con giữ một triệu ba năm mươi ngàn con gửi ông này nha dạ dạ dạ là xem như là hết quỹ là con không còn giữ tiền với ông nữa dạ, dạ. để cho ông biết <laughs> để, để nhiều khi à, bữa hổm con chuyển lên chắc ông bữa nay con hỏi ông ông hơi ngạc nhiên luôn á là con có chuyển 15 triệu lên trở ông hơi ngạc nhiên luôn á hả nghe cường nó nói thôi à. bởi vì nó đứng đó trong văn phòng với ông à. bác sĩ ngay chỗ ông ta à. nhận cái chuyển khoản đó đó dạ. mà tôi đứng ngoài này ờ. à. mà cửa nó bằng cái góc cột gỗ đẳng nghe thành ra tôi nghe hơi hơi à dạ thì có gì ông cứ hỏi lên anh cường kỹ có dạ. anh cường nó có nói tôi dạ. rồi với lại cái số tiền đó nó cũng không có đủ đâu vào đâu vào cái chi phí phẫu thuật mình chỉ làm hùng vô thôi nhưng Mỗi mà người con gái người giúp một chút quá nó cũng dạ, đỡ cái bản thân tôi đâu có đồng bạc với lại con mình nên nhóm con cũng lo không nổi nữa nghe nó tám mấy triệu cũng giật mình tám chục hay tám là bốn chục thì quả mai tại vì à, trong văn phòng người ta nói với bác sĩ dạ. rồi người ta chuyển qua chuyển lại tiền người ta nói mình mới nghe thôi dạ mình đứng ngoài cửa mà thấy ông khỏe giờ gì cũng mừng giờ đi được nhưng mà phải có cái này dạ rồi mình uống, đó. uống sữa đồ phải không ông uống, uống sữa đồ phải không sữa hôm tôi có mua sữa mà lúc này không có tiền tôi không có mua tôi mua à. sữa này nè à, sữa ensure anh chua nhỏ anh chua nhỏ phải không dạ yeah. tôi mua anh chua hộp này nè mà không biết còn hết tôi chưa biết nữa đó, đó. Dạ, còn còn còn chắc nữa cỡ nửa hộp con cầm lên con thấy ờ, hơi nặng ừ, ờ, lúc bệnh đó là dạ. đi mình đâu có đem theo dạ hiện giờ về mình uống đi để cho nó có sức nó khỏe khỏe đó dạ đang đói mà hay là gần đói mà uống vô miếng là cả buổi trời không đói bụng á dạ no thì không đúng rồi nó làm cho mình no ngon lành đó dạ biết nó bổ sung bổ sung ờ, nhiều chất lắm mình không gặp dạ, dạ, chất, mình nói không hết đâu trong này nhiều lắm cũng giữ gìn sức khỏe nha bữa dạ, nay cảm ơn. bệnh hơi có có tiệc hay gì hay mình bệnh với lại ngay buổi chủ nhật nữa cô chú anh chị có lẽ gì, ra à, bạn bè bạn bè dạ lâu lâu. bởi vì lâu lâu có chút sợ hơi ồn với lại làm phiền họ xung quanh thì con cũng uh, thay mặt quý mạnh thường quân À, gửi lời uh, chúc mừng đến ông và mong mong giữ gìn sức khỏe dạ. với uh, phước cũng uh, thay mặt ông ba à, cảm ơn các quý mạnh thường quân dạ đúng rồi à, đã chung tay hỗ trợ giúp cho hoàn cảnh của ông ba đây thì bây giờ là ông đã thấy ổn rất là nhiều rồi như là giờ bữa hổm tôi đứng tôi nghe nói tám chục và tám lăm mà tôi hết hồn <laughs> giờ là chỉ đợi thời gian bình dạ. phục nữa thôi giờ để cho ông uh, ờ, ổn lại cơm nước hiện giờ cũng là chủ nhà họ gửi xuống cho ông ăn hàng ngày hả không à, ờ, coi cô bên đây nè dạ cô cô cô nằm bên đây nè dạ. nấu cơm còn để kìa dạ mà bữa nay sao nó không đói bụng bữa nay không đói bụng hả sáng giờ uống sữa gì chưa cô uống sữa rồi bị ăn uống lặt vặt á nó mới không đói bụng dạ. người ta đem qua còn nóng dạ rồi xong cái đợt này nếu mà lành lặn lại có tính mấy số nữa không chắc cũng phải bán số chứ giờ mình bán lấy gì sống <laughs> phải không đúng rồi đó đúng rồi đó không <laughs> bán lấy gì sống nhưng mà mình cứ gán dưỡng chừng nào thấy ổn để lỡ mất công rồi nó có trục chặt nó chịch gì ờ vậy, lỡ nó dấp té một cái nữa rồi lần thứ hai là đôi, xong gấp đôi đúng rồi nó sẽ nặng hơn lần đầu rất là nhiều và mệt mỏi nữa cũng như tôi nói theo kiểu tôi hồi đó tôi làm thợ á yeah. Dạ. nó hư cái món đó rồi mình sửa hoàn chỉnh rồi yeah. Dạ. cố gắng đừng cho để nó hư ngày món nữa yeah. Dạ hư ra sửa, sửa là... tiền gấp hai á dạ bởi vì uh, thôi thì uh, nếu mà cô chú ờ, vẫn thương cho hoàn cảnh ông thì uh, trong thời gian ông nằm uh, ở nhà dưỡng bệnh dưỡng thương như thế này thì có giúp đỡ cho ông nữa thì cứ việc là liên hệ với Phước uh, để uh, Phước ghé Phước thăm ông cũng như là trao cho ông À, uh, chừng dạ. nào mà ông hoàn toàn bình phục có thể mưu sinh được uh, thì uh, mình sẽ uh, như là muốn giúp được thì mình cứ giúp thôi thấy thương thì dạ. cứ việc giúp thôi chứ uh, nhận thì phước vẫn nhận giúp cái hoàn cảnh của ông tại vì ông đơn chiếc lắm <laughs> dạ thôi vậy con chúc sức khỏe không nha dạ. cho phép con uh, về nha dạ. không có gửi lời cảm ơn hai chú nhiều lắm chú dạ. ông có gửi lời cảm ơn uh, à, mạnh thường quân gì à, xin uh, xin gửi lời cảm ơn những mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ tôi trong những thời gian qua có tiền bạc để tôi dạ. đi bác sĩ á dạ. rồi cảm ơn nhiều lắm mà tôi chỉ cầu chúa bằng phước <laughs> dạ rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bye bye và hẹn gặp lại à cái nhà đó